Sang tử vi tuần mới của người tuổi Tý lúc này vận trình đã ổn định hơn, nhưng trong lòng bạn vẫn đang có nhiều chăn trở về mặt sự nghiệp. Song, trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng, hãy dừng lại để tìm hiểu và lắng nghe những mong muốn thực sự của bản thân. Đây là thời điểm bạn cần dành nhiều thời gian để tự vấn, do đó, hãy tạm lánh khỏi đời sống xã hội. Tuần này, có nhiều tín hiệu vui liên quan tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tý. Ngay cả khi đã ở bên nhau một thời gian dài, bạn vẫn sẽ có những giây phút phấn khích khi được gặp lại người ấy sau một ngày không nhìn thấy nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã đến đúng nơi và gặp đúng người. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện trong tuần này có phần nào tác động tới sức khỏe của bản mệnh. Cũng có thể vì bận rộn nên bạn không nhận ra những thay đổi không tốt của cơ thể. Hãy học cách lắng nghe nó vì đó là cách tốt nhất để tìm cách cải thiện phù hợp và nhanh chóng nhất cho bạn. Thương quan xuất hiện ngay đầu tuần, dự báo có rắc rối, do đó dù việc nhỏ bạn cũng phải cẩn trọng. Chỉ khi bạn xử lý được những vấn đề xảy ra lúc này thì mới hạn chế được tối thiểu những vấn đề phát sinh vào cuối tuần. Hãy cố gắng xử lý những việc nhỏ phát sinh ngay từ đầu đi nhé. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, học cách hợp tác thay vì đối đầu với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn phải có quỹ dự phòng cho những lúc gặp khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, bạn cần phải phán đoán để hạn chế tối thiểu những rắc rối. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chớ nói những lời độc địa làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, hãy sẵn sàng cho những cơ hội mới ngay từ bây giờ. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang tuần mới, người tuổi Sửu nhận ra chuyện tình cảm trái ngược với những gì phim ảnh và hầu hết các bài tình ca. Việc bạn gặp đúng tình yêu đích thực của đời mình không đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn hoặc lúc nào cũng cảm thấy thăng hoa trong một mối quan hệ. Khi nhiều rắc rối không được giải quyết chỉ để bằng mặt mà không bằng lòng chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi. Tuần mới mang tới nguồn năng lượng mới, con giáp tuổi Sửu thích tìm hiểu về những điều mới mẻ, các chủ đề hay nghiên cứu mà bạn cảm thấy hứng thú. Mỗi khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của bạn, bạn luôn có xu hướng tìm hiểu về điều đó một cách sâu sắc và đầy đủ. Điều này vô tình làm cho lượng kiến thức và sự hiểu biết của bạn tăng lên mỗi ngày mà bạn không nhận ra. Nhờ có sao thái âm cát tinh chiếu mệnh, đã hóa giải để chỉ có duyên lành xuất hiện trong tuần này để bản mệnh có thể an tâm tập trung vào công việc và cải thiện cuộc sống của mình. Những mối quan hệ của bạn cũng đang trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Đầu tuần có nhiều thuận lợi, nhưng dù nếu có khó khăn cũng không bỏ cuộc, vì mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy, nhất là thời gian cuối tuần có thiên tài mang lại tiền bạc cho bản mệnh. Khi có tiền thì nhớ tập trung vào việc tích lũy bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cần cẩn thận khi ra khỏi nhà, chú ý tham gia giao thông. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chuyện làm ăn diễn ra không suôn sẻ, hãy chờ thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, vượt qua khó khăn, tìm cơ hội khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có những người luôn nói lời tiêu cực cần tránh xa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tránh lo chuyện bao đồng, không ai ghi nhận công ơn của bạn. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi tuần mới cho thấy, vận trình tình cảm của tuổi dần có phần trầm lắng, bản mệnh và một nửa của mình có nhiều điểm khác biệt trong quan điểm sống. Trong khi đó sự tương đồng về thế giới quan rất quan trọng trong một mối quan hệ. Khi không có cùng mục tiêu, suy nghĩ và những góc nhìn tương tự nhau trong cuộc sống, nghĩa là hai bạn đang cùng nhau đi về hai hướng. Tuần mới diễn ra đều đều, khi con giáp tuổi dần làm việc khá tập trung và có khả năng kiểm soát những sự kiện đang diễn ra trong tuần. Hơn nữa, lúc này bạn cũng đang lên kế hoạch cho những dự án tương lai nên các việc quan trọng không ưu tiên thực hiện trong thời gian này. Vào dịch mã chiếu mệnh, bản mệnh lúc này cảm thấy rất vất vả trong việc kiếm tiền, để có thể gia tăng chút thu nhập thì phải bỏ ra không ít công sức. Còn trẻ thì cứ chịu khó, miễn là bạn có thể gia tăng được tiền bạc thì đừng ngại khó, ngại khổ nhé. Đây cũng là lúc bạn học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống. Tỷ kiên xuất hiện cuối tuần là lời nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, nếu không muốn họa thị phi ảnh hưởng tới cả công việc cũng như cuộc sống của bạn trong tương lai. Tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu còn đồn xa hơn đây nhé. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tiền kiếm được chủ yếu vào đầu tuần mới. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, không nên dành thời gian để mãi đắm chìm trong quá khứ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, cấp trên. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, không nên quá kiêu ngạo, coi thường người khác. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, kiếm được một khoản kha khá vào cuối tuần. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão.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 thuộc mệnh kim. Không phải ai cũng yêu mến bạn dù bạn cố gắng. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Thìn còn nhiều nghi ngờ về tình cảm hiện tại, thậm chí bạn muốn kiểm tra, kiểm soát mọi thứ vì lo lắng đối phương đang gian dối mình. Lúc này, Việc lắng nghe những góc nhìn từ người ngoài cuộc cũng có thể hữu ích nếu bạn vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ của mình. Tuần mới, có nhiều quyết định đúng đắn từ quá khứ mang lại cho bạn không ít thành quả như mong đợi. Kết quả tốt đẹp đang mang lại năng lượng tích cực để bạn trở nên nhiệt huyết hơn, nỗ lực hơn trong việc toàn tâm cho công việc. Ảnh hưởng của thái tuế nên việc di chuyển xa không có lợi đối với con giáp tuổi thìn. Nhất là trong điều kiện thời tiết hiện tại, bạn rất dễ bị ốm đau, bệnh tật, Ngoài ra đừng ăn đồ ăn lạ trong quá trình di chuyển kẻo phải nhập viện vì ngộ độc đấy nhé. Tuần mới lại mang đến cho người tuổi thìn những tin vui khi có thực thần cuối tuần mang lại niềm vui trọn vẹn hoặc những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Đó có thể là buổi đi ăn cưới, gặp lại những người bạn cũ để các bạn có thể trò chuyện rôm rả. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng chấp lấy cơ hội làm ăn vào giữa và cuối tuần. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, hãy tìm nhiều thông tin để cân nhắc trước khi quyết định. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, bạn có thể khởi xướng một trò thú vị nào đó làm mọi người vui. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng nhiều mâu thuẫn, khó tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy, gây ấn tượng xấu với cấp trên. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023, của tuổi tỵ. Xem tử vi tuần cho thấy, vấn đề tình cảm hiện tại của người tuổi tỵ đang bị tác động từ những chuyện cũ trong quá khứ. Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem liệu bạn có đang để những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Nếu không may rơi vào trường hợp này, hãy dành thời gian để trò chuyện với người yêu về những bất an và lo lắng trong bạn, sau đó cùng người ấy tìm kiếm những liệu pháp giúp bạn vượt qua. Bạn có thể rất thông minh, nhưng cũng có thể là một người hay quên hoặc thậm chí là hơi bất cẩn khi làm những việc bạn không hứng thú, thế nên bạn thiếu nhiệt huyết trong công việc. Chìa khóa cho vấn đề này là tìm lấy sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, những khía cạnh bạn quan tâm và cả những khía cạnh mà bạn không hề hứng thú. Thực ra, để cuộc sống cân bằng hơn thì bản mệnh hạn chế việc để cho cảm xúc điều khiển mình. Điều quan trọng nhất đó là để tâm trí sáng suốt nhất có thể để xử lý vấn đề chứ không để việc yêu hay ghét xen ngang người tuổi tỵ phải học cách nghiêm khắc hơn với cả chính mình. Nếu trong tuần có những thời điểm kiếm được tiền bạc thì bạn cũng cố gắng cất giữ cẩn thận vì cuối tuần có tỷ kiên bạn rất dễ đánh mất tiền. Không những thế một số mối quan hệ cũng có thể vì tiền khiến tình cảm đi xuống. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tránh đầu tư, kinh doanh theo cảm tính lúc này. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, càng khoa trương bạn càng đánh mất giá trị đích thực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy tìm thêm cơ hội để hợp tác, kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, làm việc gì cũng phải có cơ sở cốt lõi, đừng tự nghĩ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vượt qua khó khăn mới mong khẳng định được bản thân. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi Ngọ. Về mặt tình cảm của người tuổi Ngọ trong tuần mới, chuyện tình cảm giữa bạn và một nửa của mình lúc này xuất hiện căng thẳng. Sự thiếu tôn trọng thể hiện qua việc đối phương la hét, vượt qua những ranh giới cá nhân hay nói dối bạn và những hành động này cứ lặp đi lặp lại. Bạn nhận ra mình đang ở trong một mối quan hệ thiếu lành mạnh. Tuần mới, có nhiều kết quả công việc không như ý vì điểm yếu của bạn là khó tập trung. Bạn thích đóng góp ý tưởng của mình cho mọi thứ nhưng lại dễ mất đi sự hứng thú khi tập trung vào điều đó quá lâu. Kết quả này cũng cho thấy bạn là một người khó đoán và những quan điểm khác biệt của bạn đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bạch hổ hung tinh xuất hiện trong tuần, cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút, chính bạn cũng không nhận ra và tìm cách để cải thiện. Yếu tố tinh thần cũng không tốt nên càng khiến bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Thiên quan cũng tác động, gây cản trở bước tiến của người tuổi ngọ ngay từ đầu tuần, nhưng với ý chí kiên cường, bản mệnh sẽ sớm tìm lại được cân bằng cho bản thân đừng nản lòng chỉ vì không đạt được kết quả như mong đợi dù sao bạn cũng cần có thêm thời gian để phát triển thêm tri thức cho mình tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim chú ý đến kẻ tiểu nhân đang lăm le tìm cơ hội hãm hại tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau cần trân trọng mối quan hệ hiện tại tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cơ hội làm giàu chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ bạn cũng cần có những quy tắc riêng cần người khác tôn trọng. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, hãy khuyến khích và khen ngợi người khác. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang tuần mới, nhiều người tuổi mùi có cảm giác bế tắc với chuyện tình cảm của mình. Các mối quan hệ dễ có xu hướng đi đến đổ vỡ nếu cả hai bạn đều xem nhau là kẻ thù và luôn muốn giành phần thắng trong mỗi cuộc tranh luận thay vì ý thức được cả hai phải ở cùng một phe. Tuần này, những góc nhìn mới lạ và khác biệt về những vấn đề khác nhau cho phép người tuổi mùi đưa ra những giải pháp độc đáo. Đôi lúc, những quan điểm khác lạ này dễ biến bạn thành một người lơ mơ và buồn cười, nhưng điều này thỉnh thoảng lại giúp làm dịu những tình hình căng thẳng và áp lực. Người tuổi mùi có mối quan hệ rộng rãi, đi đến đâu cũng gặp gỡ quý nhân, lại có tử vi cát tinh trợ lực cho sự nghiệp của bản mệnh được hanh thông, nhờ đó mà đảm bảo được doanh thu tốt, nhất là những ai đầu tư vào thời điểm này cũng rất có lợi, dễ chúng được hợp đồng lớn. Chí Ngấn xuất hiện đầu tuần, mang lại niềm vui và sự kiên trì để tuổi mùi thực hiện được những nhiệm vụ trước đây bạn từng nghĩ là vô cùng khó khăn, không thể làm được gì. Chính bạn cũng nhận ra rằng mình đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nên tìm cách để vợ chồng hàn gắn, giúp tình cảm dần trở lại như xưa. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, tránh va chạm, mâu thuẫn với cấp trên của mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, nhiều biến cố xảy ra, thử thách năng lực phản ứng của bạn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, bạn hãy nhờ vào sự giúp sức của những người xung quanh. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, bạn học được điều hay ho từ người có kinh nghiệm. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Vận trình tình cảm của tuổi thân tuần này đang có điểm báo đi xuống, trải qua cảm xúc tiêu cực liên tục khiến bạn cảm thấy mối quan hệ hai người đang lung lay. Suốt cả tuần diễn ra tình trạng người ấy không nghe điện thoại, khi bạn gửi một tin nhắn và họ không trả lời hay những lúc họ đi làm về muộn. Tuần này, khuyên tuổi thân nên cẩn thận khi đặt lòng tin vào người khác. Một số đối tượng có thể không thành thật hoặc không giữ đúng lời hứa của họ. Song, đây vẫn chưa phải là thời điểm bạn vội vàng chất vấn đối phương. Ảnh hưởng của đại hao là hung tinh, tác động không nhỏ lên vận trình của tuổi thân, nên dù bản mệnh kiếm được tiền đấy, nhưng tiêu cũng không ít. Nhất là những ai mới thực hiện kế hoạch tiết kiệm thì lúc này mọi thứ đã đi chệch hướng hoàn toàn so với bạn nghĩ. Đầu tuần, nếu có vấn đề gì thì bản mệnh cũng đừng lo lắng thái quá. Mọi việc sẽ sớm được tháo gỡ khi thiên ấn giúp mọi việc hanh thông từ giữa tuần và có thể mang tới tiền bạc cho bạn vào cuối tuần. Lúc này bạn có thể thoải mái tụ tập bạn bè, tham gia các buổi ăn uống gặp gỡ vui vẻ cùng mọi người. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, chọn người phù hợp mới hợp tác được lâu dài. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, cần hết sức bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, đừng để người khác giận dữ, phật ý vì điều nhỏ nhoi. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, quan hệ lứa đôi dần hòa hợp, đôi bên ngày càng hiểu thêm về nhau. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Tuần mới, về mặt tình cảm của người tuổi Dậu có những bước chững lại. Các mối quan hệ trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng vào người yêu hiện tại của bạn một cách nhất định. Bạn đang thiếu đi nền tảng cần thiết để xây dựng niềm tin của bạn và cho bạn cảm giác an toàn. Tử vi dự báo, có nhiều sai sót trong công việc của người tuổi dậu trong tuần này. Việc truyền tải và diễn đạt thông tin gặp nhiều nhầm lẫn, khiến khả năng giao tiếp vấp phải nhiều trở ngại. Do đó, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi dậu tham gia vào các cuộc đàm phán quan trọng. Ảnh hưởng của tiểu hao nên có nhiều khoản chi lặt vặt như mua giấy, báo, sách vở, quần áo. Tưởng rằng không ảnh hưởng lắm nhưng cuối ngày bạn tổn kết thấy cũng đã tốn một khoản kha khá. Do đó, chớ nên chủ quan ở những khoản tiền tưởng nhỏ tránh mua đồ hạ giá vì cho rằng chúng rẻ bạn nhé. Ngày đầu tuần người tuổi dậu gặp nhiều trở ngại, nhưng thiên ấn bù đắp cho nỗ lực của bạn, nhờ đó mà bạn dám đối mặt với khó khăn, không hề nao núng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể hiện tại chưa có được thành công rực rỡ nhưng bạn vẫn rất kiên trì với mục tiêu hành động của mình. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy tìm cách gây thiện cảm với mọi người xung quanh mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, vấp phải nhiều trở ngại trong giao tiếp và truyền tải thông tin. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, vợ chồng dễ mâu thuẫn, bất đồng vì chưa thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, có thể kiếm tiền nếu làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023, của tuổi tuất. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, thời gian này tuổi tuất cảm nhận được sự xa cách của người ấy đối với mình, thiếu cả sự thấu hiểu. Không còn những câu hỏi thăm và những lúc bạn ốm, tâm trạng tồi tệ hoặc bế tắc vì bạn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Tình hình công việc của con giáp tuổi tuất không có nhiều biến động trong tuần này, vì thế bản mệnh không phải nghĩ ngợi quá nhiều lại có nhiều thời gian để phát triển bản thân, học hỏi thêm từ mọi người. Ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh, khiến sức khỏe của bản mệnh có phần bị giảm sút, nhất là những ai đang bị ốm, vẫn chưa có dấu hiệu hồi sức. Một phần lý do có thể là vì bạn bi quan, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần, bạn phải học cách buông bỏ những áp lực do bạn tự tạo ra trong thời gian qua đi nhé. Thiên quan xuất hiện vào giữa tuần, gây ra chút khó khăn nhưng cuối tuần của bạn sẽ thành thơi hơn, không những thế không phải nỗ lực nhiều nhưng bạn vẫn có tiền. Vì thế, nếu có phải vất vả bất cứ ngày nào trong tuần cũng hãy tin rằng những rắc rối sắp qua rồi, hãy tự tin lên nhé. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm dần dạn nứt vì đôi bên đều quá bướng bỉnh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nên quyết đoán hơn mới có được thành công lớn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, chớ đầu hàng khi đứng trước khó khăn, bởi đó cũng là cơ hội khẳng định bản thân. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, vợ chồng cần bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, không nên nóng nảy, chú ý cách cư xử của bản thân. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 của tuổi hợi. Bước sang tuần mới, người tuổi hợi đang đón những tin vui ngập tràn trong tình yêu giữa bạn và một nửa của mình. Khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy không phải cảnh giác hay đề phòng quá mức, không sợ hãi liệu sẽ có một cuộc tranh cãi nào sắp xảy ra, chỉ thấy bản thân đang nhận được nhiều yêu thương. Trong tuần này, người tuổi hợi cũng xử lý được nhiều vấn đề công việc còn tồn lại từ tuần trước đó. Nhìn chung, cách làm việc của bạn khoa học, nhanh gọn và được đánh giá cao từ đồng nghiệp cho tới cấp trên, không chỉ rút ngắn được thời gian, mà kết quả thu được cũng rất tốt. Thái âm cát tinh xuất hiện càng tốt cho mệnh chủ là nữ giới, nhất là phương diện nhân duyên, có người gặp được người yêu chiều, yêu thương hết mực. Dường như mọi khó khăn trong cuộc sống người ấy đều chấp nhận để bạn được vui và yên ổn. Nhưng, bạn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn những ngày đầu tuần, khi có thương quan đánh lạc hướng, khiến bạn khó có thể tập trung hay sức sáng tạo không cao. Bạn nên cố gắng gạt đi những ý kiến phản đối, ngăn trở bạn để có thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, không ngừng cố gắng, bạn sẽ khắc phục được mọi vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, hãy học cách thuyết phục người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, phải cần tới sự trợ giúp của khá nhiều người thân xung quanh. Tử vi tuổi Tân Hợi